nó không cần à, cắm điện tức là nó có thể sạc trên này à, hình của nó có hiển thị ở đây này đây là sản phẩm cứng đáp mình sẽ à, hướng dẫn qua một chút cho các bạn về các tính năng của nó để cho các bạn dễ dàng có thể sử dụng được bộ sản phẩm của nó thì có hai cái sợi dây 3.5 này để kết nối vào hai điện thoại hoặc là nguồn âm thanh thứ ba nào đấy thì một sợi này mình sẽ cắm vào đường truyền của livestream chiếc điện thoại mà ghi hình và một dây còn lại bạn sẽ cắm vào chiếc điện thoại thứ hai để phát âm thanh cho nó khi bạn hát livestream thì uh, có một cái đặc điểm thứ ba khá là hay của nó là cái sợi cáp này ngoài cái việc mà nó sạc cho cái uh, sao cạp thì nó cũng là sợi dây mà kết nối được âm thanh vào máy tính à, hoặc là laptop tức là khi mà bạn à, không dùng à, chiếc điện thoại thứ hai để cung cấp âm thanh cho livestream thì bạn có thể sử dụng cái dây này cắm vào trực tiếp vào laptop và nó sẽ lấy nguồn tín hiệu âm thanh trực tiếp từ đấy vào bạn bật nhạc của bạn các bạn có thể hát được thì vừa sạc vừa hát luôn không cần đến cái dây này nữa ok à, đây là phụ kiện nó là nhân vật chính đây mình có thể à, bật lên cho các bạn xem luôn đây nhé đây là phần phía sau của nó có nút nguồn này khu vực à, uh, 48V này dành cho micro microcondenser uh, à, cần cấp điện phantom khi mình cắm vào người bật nó lên cái này để cắm uh, dây uh, cáp của nó đây cắm vào cái mic condenser đấy và nó sẽ uh, kết nối với lại mic condenser dạng như thế này nó không phải là mic uh, dynamic 5 hay là 3V gì đấy đâu thì uh, đặc điểm của nó là bạn phải bật 48V lên mới xài được ok tiếp theo là những cái đường kết nối của nó đường này khi bạn cắm vào các bạn cắm dây 3.5 này đấy đầu này này thì là cắm dây này vào đây và truyền vào điện thoại ghi hình tiếp theo dây thứ hai cắm vào hình nốt nhạc này và cắm vào trên điện thoại phát nhạc cho các bạn đây là cổng mà micro mà mình nói đến không cần dùng nguồn 48V tức là cắm vào bạn thấy hai luôn đó là phần phía sau của nó tiếp theo đằng trước có hai cổng phone cổng phone thứ nhất là để cắm vào tai nghe của các bạn hoặc uh, nó có thể cắm ra loa luôn và loa đấy ờ, nó chỉ là loa vi tính thôi chứ không phải hệ thống loa lớn được thì uh, bạn cấp uh, dây cho nó cắm vào đây nó sẽ phát nhạc ra cho bạn là loa hoặc là tai phone cái tiếp theo thứ hai là cái uh, cổng tai nghe mà có micro tức là bạn không cần sử dụng micro nữa bạn cắm tai nghe vào đây là tai nghe này có micro là bạn có thể uh, vừa nghe vừa talk trực tiếp với cả khán giả được ok mình bật nó lên chạy đẹp đấy chứ ok rất là ngầu luôn cung ngầu luôn và nó có một cái rất là đặc biệt so với những cái hãng khác mà hiện tại ở Trung Quốc chưa làm được các bạn biết là gì không sách hướng dẫn sử dụng hoàn toàn tiếng Việt các bạn dở ra có thể nghiên cứu ở đây mình à, trong clip mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái tip à, nhỏ nhỏ để các bạn có thể dễ dàng sử dụng trong việc à, livestream trực tiếp hoặc bán hàng thì okay, tiếp theo là phần kết nối micro cho nó thì ở đây mình có sợi cáp của micro 48V và mình chỉ hướng dẫn micro 48V thôi tại vì nó hơi đặc biệt một tí thì ở đây mình sử dụng micro Tapstar cũng cùng hãng với nó luôn PCK 200 à, nói chung là hãng của Tata dùng nhau nó sẽ rất là ok và bền sử dụng lâu dài cũng bảo hành lâu dài luôn ok mình sẽ cắm một đầu vào trong sao cạp trước một cái đầu nhỏ như thế này có hai đầu đầu nhỏ rồi coi đầu nhỏ mình có sao cạp đây là cái đầu luôn nãy mình nhắc đến ok cắm vào rồi nó cắm vào mic đầu to xong sau khi cắm vào mic rồi uh, chưa sử dụng được ngay bạn uh, các bạn cần phải bật cái nguồn 48V và nó sẽ hiển thị ở đây cho các bạn nhìn thấy nguồn 48V ở ngay bên cạnh này bật lên này on này đó nó sẽ báo ờ, đèn đỏ cho nguồn 48V và bắt đầu các bạn sẽ sẽ nói về, ờ, sẽ kho cùng với cả khán giả thì ở đây mình sẽ bắt đầu lưu ý cho các bạn ngay các bạn ờ, nhất là các bạn hát livestream nhé ok mình sẽ uh, kết nối tiếp theo là kết nối với chiếc máy mà livestream sử, sử dụng luôn bằng dây trong bộ của sao cạc mà cho sẵn cắm vào đường của điện thoại có biểu tượng đây rồi nếu các bạn đang dùng iPhone X uh, trở lên thì các bạn cần cái chuẩn kết nối của nó là cái dây trượt mà mình nhắc đến đấy như này cắm vào cắm vào cái uh, đầu cái, cái, cái đầu của, của cái nối điện thoại là xong V3.5 tiếp theo chúng ta sẽ cắm vào ờ, nguồn sao nhạc có hình biểu tượng nốt nhạc ở đây yeah. rồi tôi cắm vào cái điện thoại mà phát nhạc cho mình khi cắm vào điện thoại nguồn nhạc mà các bạn lấy các bạn cứ tăng hết cỡ âm lượng ở trên điện thoại lên nhé và mình sẽ ờ, điều chỉnh âm lượng ở bàn ờ, sao cạc sau đây là kết nối đơn giản cho việc livestream để hát bây giờ mình sẽ giới thiệu về các phím chức năng của nó đây là phần mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các kiến thức năng của nó các bạn cần lưu ý xem kỹ phần này nhé để chúng ta có thể à, hát live stream cho nó trơn tru ờ, nó cũng cần các bạn phải à, thực hành một vài lần để à, fix ờ, những cái tiếng của nó ờ, thứ nhất là cái phần này lưu ý các bạn phần này nó thẳng với phần effect này khi các bạn bật lên ấy, là sẽ sử dụng effect nhưng ấy các bạn nên để nó ở bên dưới đúng cái chữ web này đây nó đang ở bên dưới sẵn rồi chúng ta chỉ bật lên khi mà chúng ta nói chuyện thôi thì nó lúc mà mình live stream ấy mọi người sẽ không nghe thấy tiếng vang nữa không nghe thấy tiếng effect nữa nhưng mình vẫn nghe thấy nhá ở trong tai của mình nghe monitor mình vẫn nghe thấy ok mình sẽ luôn luôn bật xuống như này nếu cảm thấy không cần thiết ok với tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn hai cái phím mình đang bật sáng này là hai phím quan trọng nhất khi các bạn uh, hát livestream phím thứ nhất nó là phím giảm tiếng ồn dành cho các bạn ở những cái nơi mà bên ngoài có người hay là bên trong có người đi lại các thứ nó sẽ giảm đáng kể tiếng ồn để các bạn hát uh, cộng với cả effect của nhạc nữa là gần như là khán giả sẽ không nghe những tiếng ồn bên ngoài và nếu các bạn à, ở trong một căn phòng mà tĩnh mịch không có ai cả các bạn thì tắt đi và lúc đấy âm thanh của micro nó sẽ hay hơn một chút tiếp theo là cái phím mix cái này chắc chắn là phải bật lên và lúc các bạn livestream chắc chắn phải có hai cái thứ này thì tiếng mic rất quan trọng nó sẽ trộn nhạc nền và cái uh, âm thanh mà các bạn hát từ micro vào thành một và khi trộn thì khán giả mới nghe được uh, cả nhạc cả lời và một cái tip mà mình muốn nói đến đây bây giờ là quan trọng nhất khi các bạn uh, livestream lên âm lượng sẽ rất dễ bị vỡ tiếng mic cũng bị vỡ ở micro ấy tiếng micro bị vỡ và tiếng uh, nhạc cũng sẽ bị vỡ nó nằm ở phần này và phần này, này. ở hai cái phím cộng và trừ này thì các bạn phải chỉnh như nào ở đây nó không hề có số để cho các bạn biết là số bao nhiêu thì qua thời gian mình sử dụng mình nghiên cứu và mình ờ, chỉ cho các bạn biết là mỗi cái phím tăng giảm này này nó có mắc là 16 này. bấm lên 16 lần và bấm xuống 16 lần là to nhất hoặc bé nhất thì ờ, các bạn ờ, hãy bấm nó lên mắc nếu quá nó sẽ kêu tinh tinh ở tất cả các phím này luôn phím thứ nhất là phím micro tức là bấm cho cái điều của bạn to lên khi thu vào Đấy. thứ hai là phím monitor phím monitor này sẽ cùng với cả cái tai nghe của các bạn cái tai nghe mà các bạn đeo trực tiếp để kiểm âm ấy thì các cái phím này thì luôn luôn phải bật mắc này tiếng thứ ba là cái phím như lúc nãy mình nói là nó sẽ cộng cả tiếng micro lẫn tiếng nhạc vào là một thì các bạn phải bấm uh, nó lên nhưng ấy, nếu bấm mắc hai cái phím này này thì nó sẽ rất rè nó to mọi người không muốn nghe nữa bạn nó hát hay thì lên nó cũng rè hết chẳng nghe thấy cái gì cả thì cái tip là như sau các bạn cần nhớ cho mình là ở phím ở phím giữa này monitor này các bạn để mắc lên để có thể nghe rõ nhất ở trong tai nghe và ở hai cái phím này phím này cộng 8 và phím này cộng 10 ok phím này cộng 8 và phím này cộng 10 nhé thì uh, nó có 16 lần để chúng ta cộng mắc lên thì các bạn nên là lúc đầu các bạn trừ hết đi trừ hết xuống trừ hết xuống trừ hết xuống sau đó các bạn cộng lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám thế xong ok và tiếp theo uh, giới thiệu qua cho các bạn một chút về phần effect effect thì bình thường ấy nếu các bạn ờ, không dùng đến tool ấy các bạn bật trừ effect ở đây và các bạn có thể chọn effect ở đây các bạn có thể nghe thử đây nhá fr này mr các thứ nó là vang cho đến ktv mc phần MC này nó sẽ hơi rè một tí Vinh biết các thứ nó sẽ bắt đầu không hay dần phần giả giọng này cho vui này phần giả giọng nữa nào đấy, là effect thì khi hát các bạn nhớ bấm sáng đèn lên nhé còn nếu ấy các bạn uh, muốn hát nó cùng với autotune ấy bạn tắt đi bấm autotune lên autotune này nó đã tích hợp cùng với effect rồi thì các bạn uh, khi các bạn lưu ý này autotune nó sẽ có những cái chế độ để cho các bạn chọn theo nhạc các bạn cứ bấm dò dần dần trong bài hát cứ vừa hát vừa bấm thôi khi nào mà bạn thấy autotune nó luyến hay rồi các bạn dừng lại và một cái nữa à, một cái tip nhỏ nhỏ nữa cho các bạn chưa biết nhiều về nhạc lắm ấy thì những bài buồn ấy thường nó sẽ là giọng này giọng giọng major này major này là giọng thứ và minor là giọng trưởng thì giọng trưởng nó thường sẽ là bài vui bài nào mà vui thì bạn để ở bên dưới các bạn tìm tìm tìm tìm tìm bài nào mà buồn thì các bạn để bên trên cũng tìm bao giờ thấy hay thì thôi còn cái bài những cái bài mà nó khó khó hơn một tí thì các bạn đành phải dò ra đành dò ra bật trên bật dưới bao giờ tìm được cái ờ, cái giọng nào nó hợp lý thì là xài được đấy thì ờ, chức năng của nó chỉ có thế thôi bên này sẽ là những cái phím vỗ tay rồi là tiếng hôn tiếng hú hét hò hét các thứ để cho các bạn à, làm cho nó vui hơn vui ấp khởi động vui hơn Đấy. dưới đây mình vừa mới uh, giới thiệu là chỉ cho các bạn qua một chút về cái tính năng của chiếc sao cạp tata mà nó là một con rất là hiếm sao cạp tata có sử dụng cái chế độ sạc pin pin của nó có thể sử dụng được đến 8 giờ liên tục rất là tiện lợi ok cảm ơn chào các livestream nhé à, ờ, những cái cơ bản các bạn cần chú ý sau đây là thứ nhất đấy là các bạn nên để ý cái ờ, cái phím chức năng này nó đang gạt ở dưới sẵn rồi và các bạn không nên gạt lên trên nếu không muốn khi hát mà nó không có vang cái này khi ờ, mà mình gạt lên trên ấy là mình vẫn nghe thấy vang nhưng uh, livestream mọi người không nghe thấy gì nên các bạn cứ giữ nguyên đi còn cái thứ hai là những cái phím ờ, chức năng ở dưới này phím chức năng ở dưới này mình đang bật sáng hai cái phím quan trọng nhất đây này thứ nhất là phím SQ nó có chức năng là giảm tiếng ồn ờ, các bạn nên ờ, bật nó ở trong cái môi trường mà có người đi qua đi lại hay là có những cái âm thanh ở bên ngoài vọng vào còn nếu căn phòng của bạn đã được cách âm và làm âm học nó yên tĩnh ấy, thì các bạn có thể tắt đi tắt đi thì âm của nó sẽ tự nhiên và ngon lành hơn nhưng mà bật lên nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu lúc hát có ờ, những cái ờ, tiếng effect nó sẽ đè bớt đi rồi ờ, nó sẽ cho dữ liệu chấp nhận được thứ hai là thì cái phím mic này phím mic này chắc chắn là phải bật lên tại vì nó sẽ trộn giữa cái tiếng hát của các bạn với tiếng nhạc khi phát lên livestream nó phải bật cái này lên thì vừa nghe nhạc vừa nghe tiếng được ok và một cái uh, lưu ý nữa một cái lưu ý cực kỳ quan trọng